kia là em nói em làm ờ, ở nhà hàng nào dạ nhà hàng bao dâm sâm ở nguyễn Chi phương à. à bữa nào nhi qua đó review rồi ăn thử xem em có sao? tổ chức anh với nam thư ăn bữa không em dạ điều đó chắc chắn là có hai bữa được không tùy theo khả năng của ờ, mà anh với lại chị nam Ủa thư sao khả năng có thể mời tụi anh ba bữa được không khả năng ở đây là phụ thuộc vào thời gian chứ không phải là về tài chính à à thôi vậy bốn bữa đi à thôi vậy bốn bữa đi Trời ơi nghe an anh anh khoái quá nhìn anh là biết rồi nhìn anh là biết rồi trời ơi ghê chưa ghê ghê ghê chưa ghê chưa ghê chưa tính của em thì hơi thẳng thắn chút xíu cho nên có nhiều chuyện em nói thẳng ra khiến cho mọi người cảm thấy là không lọt lỗ tai em mới nói anh đó <laughs> nhiều khi mình góp ý thật quá đó dạ. người ta buồn dạ. giống như em nói anh là thấy là biết rồi anh cũng hơi buồn <laughs> dạ em đã trải qua ba mối tình ở trung học em có quen được một người bạn gái đó là mối tình đầu của em em quen được khoảng à, hơn ba năm mấy lý do em ngày xưa em rất là vô duyên xưa em rất là vô duyên mối tình thứ hai của em thì chưa được một năm cũng chia tay vì lý do là em vô duyên quá cũng chia tay vì lý do là em vô duyên quá mình uh, giới thiệu lớn lên để hai bên cùng nghe luôn nha dạ. bắt đầu chào anh Quyền Linh Chào em Xin chào tất cả mọi người Em xin chào chị Nam Thư ạ à. Chào em Em xin tự giới thiệu, em tên là Đỗ Hữu Toàn Em năm nay 30 tuổi Quê của em là ở Bạc Liêu Và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Công việc của em là làm bếp điểm tâm Nghĩa là làm những món điểm tâm của Hồng Kông à. Mời bạn nữ giới thiệu về bản thân mình Dạ, em xin chào à, anh Quyền Linh, em chào chị Nam Thư à, Chào à, toàn thể quý vị khán giả và bạn Nam ngồi bên kia ạ Em à, tên là Nguyễn Yến Nhi Năm nay em 24 tuổi Công việc hiện tại của em là giáo viên aerobic Cũng là một youtuber kênh của em em nói về, về điều gì dạ kênh của em thì à, em làm về ẩm thực chị à. và các món ăn rồi em làm về review các địa điểm ăn uống cũng như Trời các Trời, thử thách hợp nhau với các vậy. thử thách trong ẩm thực bên kia là em nói em làm à, ở nhà hàng nào dạ nhà hàng bao dâm sâm ở nguyễn tri phương à à bữa nào nhi qua đó review rồi ăn thử xem em có sao? tổ chức anh với nam thư ăn bữa không em dạ điều đó chắc chắn là có hai bữa được không tùy theo khả năng của à, mà anh với lại chị Đâm Ủa Hương. sao khả năng có thể mời tụi anh ba bữa được không khả năng ở đây là phụ thuộc vào thời gian chứ không phải là về tài chính à à thôi vậy bốn bữa đi trời ơi nghe an anh anh khoái quá nhìn anh là biết rồi hay quá hỏi chi cho con bé nó chặt vậy thiệt Nhìn tình biết luôn à là biết rồi tôi ăn cũng không có <laughs> nổi nhiều lắm đâu mỗi bữa uh, chừng vài chục món thôi bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi em trai dạ về ưu điểm của em là em làm bếp thì chắc chắn là em biết nấu ăn rồi rồi chuyện nhà của em thì em có thể quan xuyến được hết tốt khuyết điểm là gì khuyết điểm của em là uhm, ừ, tính của em thì hơi thẳng thắn chút xíu cho nên có nhiều chuyện em nói thẳng ra khiến cho mọi người cảm thấy là không lọt lỗ tai em mới nói anh đó <laughs> nhiều khi mình góp ý thật quá đó dạ. người ta buồn dạ. giống như em nói anh là thấy là biết rồi anh cũng hơi buồn <laughs> với lại một cái điểm yếu của em nữa là ngày xưa em nói chuyện hơi vô duyên thành ra trong cái khoảng thời gian ờ, rất là lâu rồi em vẫn chưa tìm được bạn gái không bây giờ em nói có duyên đó bây giờ là bây giờ là em sửa đổi được Bây giờ Nhi em à, nói à, về ưu điểm khuyết điểm của bản thân mình nè Em là một người rất vui vẻ, hòa ừ. đồng ừ, ừ, Và rất dễ bắt chuyện để làm quen Ngoài ra thì em cũng có khả năng về ca hát Rất là thích nấu ăn Thành ra uh, <laughs> em mới làm về uh, ẩm thực Ẩm thực dạ Có một cái thì em không biết đó là ưu điểm hay khuyết điểm Thì uh, em ăn rất là nhiều Vừa rồi em có làm một cái clip là ăn hai chục trứng hồng vịt lộn á Một mình em ăn được 20 cái trứng hồng vịt lộn Dạ hai bạn này mà đến với nhau thì rất là hay nha có thể mở một nhà hàng nào đó tự buôn bán rồi tự à, nấu nướng rồi tự quảng cáo luôn nói về quảng cáo thì chắc chắn em sẽ mời anh là đến à, đầu tiên để để xong à, quán của em luôn vậy đó hả dạ anh tới anh ăn trước đúng không ăn trước luôn <laughs> bây giờ mình nói chút xíu về đường tình duyên đi em trai dạ em đã trải qua ba mối tình ở trung học em có quen được một người bạn gái đó là mối tình đầu của em em quen được khoảng hơn 3 năm mấy lý do em ngày xưa em rất là vô duyên mối tình thứ hai của em thì chưa được một năm cũng cũng chia tay vì lý do là em vô duyên quá mối tình thứ ba mối tình thứ ba thì tình gia đình bạn đó có nhiều cái điều bạn trai không đáp ứng được điều gì mà em không thực hiện được cho gia đình của bạn gái bên um, đạo à em là người công giáo bạn gái ơi dạ em có đạo không dạ em là người công giáo à hay quá vậy là hợp lý rồi Nhi em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ thì uh, hai mối tình Mối tình đầu tiên cũng là thời còn học sinh vậy. ừ, ừ. Mối tình thứ hai thì uh, ở thời đại học Thì uh, mối tình nào nó cũng lâu dài là hai năm Mẫu người uh, lý tưởng của em là như thế nào? Về ngoại hình thì uh, em cao 1m65 Nên em hy vọng là anh bạn đó sẽ cao tầm 1m7 uh, trở lên có, có đẹp trai kiểu Hàn Quốc hay là muốn uh, cool boy ngầu ngầu Em không dám yêu cầu vậy nhưng mà nếu mà được vậy là quá tốt luôn á chị à, <laughs> Em có một cái người mẫu nào về nghệ sĩ uh, gì đó à em thích anh anh trấn thành em chỉ có một điểm chung là thích trai đẹp đúng rồi chị gặp trai đẹp có ngẩn ngơ trời em kể chị nghe một lần hôm đó là cũng buổi sáng đi làm bữa em đi bộ em đi ngược chiều với lại một cái anh trai rất là ừ. cao lai tây mình đang đi mình thấy quay sang thấy à, anh này đang đi đối diện mặt mình ảnh đẹp quá nhìn thì trên bậc thềm nó cao quá em bước em bị vấp sao em té lăn ra đó luôn trời đất ơi ảnh có quay lại đợi em không đi luôn chị vậy thì rút ra mấy người đẹp trai chảnh lắm em ơi anh bên đây cũng ờ, style cũng trấn ờ, thành chứ không phải giỡn đâu mà nha dạ. nếu nói so về trấn thành thì có nhiều điểm rất là nhiều điểm em không bằng anh trấn thành nhưng mà anh trấn thành so với em thì cũng có nhiều điểm không bằng em đúng rồi sao trấn thành Hay không bằng em quá. nữa chiều cao anh trấn thành chắc chắn là không bằng em rồi <laughs> Sống mũi cũng không cao bằng em Nấu ăn thì em không biết Nhưng mà về cái nước da thì em cũng là men lì hơn Trấn Thành À em ơi Chị vậy xác nhận luôn Trấn Thành không biết nấu ăn đâu Em là bỏ xa luôn ừ. rồi đó ừ, Để anh qua anh coi mắt đàn gái như thế nào Em muốn như thế nào em nói cho anh nghe thử coi Có mẫu hình lý tưởng nào không Mẫu hình lý tưởng của em ơi Nó bị Nhã Phương chẳng hạn Bên Trấn Thành bên Nhã Phương ha Dạ em chào anh à, Em dễ thương chứ <laughs> Một cái xinh xắn dễ thương khác Nhã Phương Dạ Này nhã nhặn, dịu dàng ha Dạ cảm ơn anh Em ghét đàn ông ở cái tật xấu nào nhất Người nếu mà lăng nhăng em không có thích anh ta phải biết chăm sóc bản thân mình đừng có xòe xòa quá anh dạ. này gọn gàng sạch sẽ khác trấn thành được không đã phải khác chứ sao giống anh trang à, trấn thành được anh này thuộc cũng loại trấn nước à <laughs> nhưng mà có được ờ, đuông dừa như anh thành không đuông nói chung là xuất body xuất sắc đúng không ạ <laughs> cũng hot boy lắm đó trời ơi quảng cáo dữ trời vậy ơi đàn trai cũng ngon lắm mà đừng có giỡn đàn gái nhà em là hot girl rồi đó đàn trai cũng hot đó ý uh, hot boy à chào chị xin chào chị cao ê đẹp trai tay thì kia gọn gàng ừ nấu ăn giỏi gu thẩm mỹ ổn ha dạ ổn em thích mẫu người bạn gái như thế nào mẫu người bạn gái của em là da thì ờ, trắng hoặc là nâu nâu cũng được ừ. cái đó không quan trọng quan trọng là ở cái tính cách cách nói chuyện á nhỏ nhẹ bây giờ em nghe bạn gái bên này nè nói chuyện em tưởng tượng cô bên này như thế nào em tin ở cái nhận xét của anh linh quan trọng ở cái ờ, người con gái của em là ở đôi mắt đôi mắt mà suy tư á hơi buồn buồn á đó là một người em rất là thích em thích gái nhìn vô thấy mắt buồn buồn hả mắt ướt á mắt ướt á hả ờ giống như chị vậy đó nhưng vậy chị hả? là phải tùy theo lúc á lúc chị buồn mắt chị sẽ buồn ờ. lúc chị vui mắt chị sẽ vui Làm nói thư á khi buồn là ngủ khi buồn là ngủ ờ à. mà hồi hộp không hôm qua tới tới với chương trình hôm nay hồi hộp không hồi nãy em bước lên trên đây á em tính hỏi anh Nguyên Linh là ở đây có máy trợ thở oxy hay không điều em không thích nhất ở con gái là gì hơi hô hô vậy hả cái tạo cho em một cái ấn tượng không có đẹp lắm ờ móm được không móm đừng đừng có móm giống như bà ngoại là được móm là như chị nè chị là móm nè chị móm là duyên là... nha móm duyên ờ, đó như là móm duyên là đẹp còn móm sọm nó khác <laughs> thôi đủ rồi nên thấy vậy là hiểu rồi vậy à, em có thể gặp được bạn bên kia chứ em nôn lắm à nôn lắm không mình còn bước gia đình người thân nữa từ từ bình à. tĩnh à. nhi hôm nay em tới đây em tham gia đi với ai em đi với dì út của em với uh, hai người bạn dạ chào dì út với hai người bạn của bé nhi dạ lời đầu tiên cho phép em được uh, xin chào hai em chi dễ thương và tất cả các khán giả trong trường quay hôm nay cũng thấy um, cái bạn bên đó thì cũng dễ thương cởi mở trước mắt thì em chỉ thấy như vậy thôi về sau thì em cũng chưa biết nhiều <laughs> thời gian và cơ hội nếu mà được thì bé nhi và bạn trai bên đó sẽ tìm hiểu thêm thì em sẽ hiểu nhiều hơn rồi à, vậy thì ý kiến của bạn thân nhi thì thấy như thế nào ạ chào anh chị ngoại hình là ok đẹp trai <laughs> à, sạch sẽ gọn gàng đó em tính tình thì um, không có vô duyên đâu nói chuyện cũng rất là có duyên ẩm thực cũng hợp với em nên chị nghĩ là nếu mà hai em mà tìm hiểu rồi rất là thuận lợi rồi cảm ơn người nhà của bé nhi hôm nay em tới đây à, đi em đi với ai dạ hôm nay đến tham gia cùng với em thì có anh kiệt là sếp của em ở chỗ làm và bạn Huy là, là người chơi thắng với em cũng rất là lâu và cùng với một bạn nữa đó đầu tiên ờ, em xin ờ, kính chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư bạn Toàn thì ờ, rất là chu đáo biết quan tâm người khác bạn gái này rất là dễ thương xinh xắn hai người rất là hợp với nhau cảm ừ. ơn em trai cổng rào sẽ mở ra và không gian đó là của tụi em mở rào xin chào em dạ em chào anh <clears throat> Hôm nay em đến đây thì cũng có món quà tặng cho em Đây là hoa hồng Tượng dạ. trưng cho vẻ đẹp và đẳng cấp Em xin dạ. tặng cho em Em cảm ơn anh Em có thích ăn sô-cô-la không? Dạ em cũng thích Sô-cô-la dạ. thì có hai loại Một là loại ngọt và hai là loại đắng Anh tặng cho em loại ngọt này dạ. Loại ngọt thì hầu như là ai cũng thích ăn và rất là dễ nha. còn loại dạ. đắng thì người nào không ăn được sẽ không ăn và người nào mà cảm thấy ăn quen rồi khi mà thiếu sô cô la đắng rất là bồn chồn lúc nào cũng muốn ăn dạ. anh là loại thứ hai đó dạ em cảm ơn anh trời ơi ảnh tinh tế quá ảnh tặng sô cô la ngọt còn Để ý ảnh là ảnh là sô cô la đắng đúng không dạ đúng rồi chị đây em cũng không có gì nhiều chuẩn bị một ca khúc tặng cho anh và hai mc và cả quý vị khán giả lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi nếu như đây là mơ xin cho tôi dừng thêm phút giây này niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau những phút giây buồn đau sẽ qua nhanh nghẹn ngào không nói nên lời hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta gần nhau phút giây còn mãi hát lên lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một đêm nhớ mãi đêm hôm nay ta trao những phút đắm say ta trao cho nhau giây phút khát khao hát cho tình yêu và xin cảm ơn tình yêu đêm hôm nay như mơ bao nhiêu yêu thương ta trao cho nhau giây phút khát khao hát cho tình yêu và xin cảm ơn tình yêu mãi hay quá tài năng em trai dạ thấy thế nào em hát rất là hay em có thích đi phượt không dạ thích anh em à. cũng có hay đi em tan dự định sắp tới sẽ làm những cái ờ, clip ẩm thực về miền quê á anh vậy thì dạ. sau này nếu như có thời gian em chỉ anh đàn nha khi mà đi phượt á mình sẽ cùng chọn một cái địa điểm rất lý tưởng anh đàn em hát hoặc là em đàn cho anh hát oh. dạ công việc của em thì thời gian như thế nào trong mỗi ngày ạ Dạ bình thường thì em một ngày em dạy khoảng 4 ờ, tiếng Và cái khoảng thời gian em đi dạy đó thì em dành thời gian cho việc đi review các món à, ăn ờ, Dạ buổi tối hoặc là thứ bảy chủ nhật thì em sẽ dành thời gian để em đi quay Rồi tối về em tự edit tự làm một mình em vậy đó dạ. Công việc của anh thì làm bếp mà em cũng biết đó Đi sớm và về muộn nhưng mà hiện tại thì anh làm cái công việc bếp này chỉ có làm ca tối thôi Khoảng thời gian của anh làm là tầm khoảng 4 ờ, giờ chiều cho đến 10 giờ rưỡi tối Anh nghe giọng em chắc không có nghĩ em là người miền Tây đâu hả? đúng rồi anh nghĩ em là người ở thành phố dạ tại em bị lai like. anh cũng bị lai like nè nhiều người nhận xét anh giọng nói giống giống người hoa anh biết nói tiếng hoa hả biết chứ vậy là nữa về nói với ờ, mẹ em với thằng em em mẹ em thằng em em thì ờ, đang làm bên thượng hải trung quốc á ờ bên thượng dạ. hải sau này về nếu có cơ hội anh sẽ trao đổi ờ, với gia đình em bằng tiếng hoa dạ nếu như em muốn học thì anh cũng có thể dạy cho em dạ vậy thì em dạy anh đàn anh dạy em tiếng <laughs> hai đứa về kết hợp hợp lắm bên này á đàn gái ngồi đàn dù em hát hết bài Cảm ơn tình yêu anh phải ra được món Trời quay lên review là bao hot Mình nói về dự định là hai bạn bây giờ yêu nhau Dành thời gian với nhau thế nào Bao lâu mình sẽ tính tới cái chuyện kết hôn Rồi tài chính sau đó như thế nào Trước đó em đi Đài Loan thì em cũng từng làm rất là nhiều nơi Và khi bên Đài Loan về thì em cũng có cái dự định là sẽ đi qua một cái ờ, nước khác để làm tiếp Mà sau khi về đây thì được cái ừ, sự ờ, động viên từ gia đình Gia đình em bây giờ thì chỉ còn lại ba và mẹ ở dưới quê thôi Em có hai chị và hai chị đều lập gia đình hết rồi cho nên ba em rất mong em sớm lập gia đình thì cha cũng mong có ờ, cháu bồng <laughs> hiện tại em đã có công việc ổn định rồi cho nên nếu như có cơ hội để mà tìm hiểu một người bạn gái thì càng sớm càng tốt quan trọng là hai người hợp với nhau bây giờ chúng ta nói một câu à, để kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay mình đang suy nghĩ về về người đối diện thế nào hy vọng ngày hôm nay mình trao cho nhau một cơ hội để tìm hiểu em cũng nghĩ giống anh thì luôn nên cho mình một cơ hội anh là một người vui vẻ thời dạ. gian chúng ta để tay vào nút bấm còn bây giờ thì chúng ta lắng lòng lại và chuẩn bị ba hai một rồi nắm tay nhau chúc mừng hai bạn đã trở về một đội mình à, xin phép cho mình hẹn hò bắt đầu từ bây giờ dạ con chào gì ạ con chào con hôm nay thì có duyên cho nên con có thể gặp được à, cháu của dì và xin phép dì cho con và cháu của dì có thời gian để tìm hiểu với nhau con hứa sẽ không bao giờ làm cháu của dì cảm thấy um, hối tiếc về cái mối quan hệ này hai nụ hôn đầu tiên sau khi bấm nút thủ tục này là phải bắt buộc đúng không ạ đúng rồi em rất thích thủ tục này xinh xinh đàng hoàng trời với nhau vô hôn liền vậy em rối quá em rối mà em rối khôn quá à em ạ à. dạ em nghe nói là thủ tục thôi chứ thực sự là anh cũng muốn điều này cho nên <laughs> em cho anh khẽ chạm vào môi em một lần Ê, lộn má má dạ rất là tự tin à, rất là thoải mái và thật sự mà nói thì hai đứa rất hợp với nhau đó Chúc hai đứa sẽ sớm hạnh phúc và thông báo tin vui cho Nam Thư với Quyền Linh. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 lý chiến thắng tặng cho hai bạn. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gói cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu mua hàng giảm giá 50% khi mua sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan. Bảo hành đổi mới trong năm đầu, tổng trị giá 7 triệu đồng. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô-cô-la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô-cô-la này. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6 triệu 990 ngàn đồng đến từ thương hiệu Akino sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Đi xa.